Nhà tâm linh nổi tiếng tiết lộ khế ước trước khi con người đầu thai. Khi linh hồn muốn tới thế gian sẽ phải ký khế ước với thế giới tâm linh. Tất cả mọi điều trong đường đời con người đều đã được an bài. Do đó, tất cả những người tự tử đều hối hận về những gì họ đã làm vì họ đã vi phạm sứ mệnh của linh hồn. Sau khi tự sát, linh hồn cứ hết lần này tới lần khác nhìn thấy cảnh mình chết giống như là xem lại một bộ phim kinh dị được diễn lại. Linh hồn đó bị bắt buộc phải ở lại và không thể thoát khỏi dạp chiếu phim này. Minh Đức xin chào quý khán thính giả của Ngẫm Radio. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới tâm linh không còn là một định nghĩa mơ hồ và xa lạ đối với nhiều người chúng ta. Trong xã hội hiện đại ngày nay, đã xuất hiện một số nhà tâm linh nổi tiếng có khả năng kết nối tâm linh giữa các linh hồn. Và James Van Brack là một người như thế. Ông nói, tôi là một nhà ngoại cảm với khả năng thiên lý nhãn và siêu cảm tôi thường nói với những khách hàng của mình rằng tôi chỉ là một chiếc điện thoại có thể kết nối với thế giới tâm linh. Cũng giống như chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thông tin mỗi ngày, tôi thích tổ chức các buổi gọi hồn tại nhà bởi vì môi trường quen thuộc cho tôi cảm giác cân bằng, yên bình, yên tĩnh và vui vẻ. James Van sinh ngày 23 tháng 8 năm 1958 tại New York. Ông là một nhà văn, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình người Mỹ. Ông giúp mọi người hiểu rằng có thế giới khác thực sự tồn tại. Ở đó có thể nhìn thấy được sự sống của sinh mệnh trong không gian khác. Công việc hàng ngày của James Van Vrak là giúp người sống giao tiếp với linh hồn, đôi khi là cả động vật. Những gì ông viết không chỉ đáp ứng trí tò mò mà còn mang thông điệp nghiêm túc, thậm chí giúp biến đổi thế giới quan người động. Theo ông, trước khi được sinh ra, chúng ta đã xây dựng xong kế hoạch chi tiết cho hành trình cuộc đời mình. Dưới đây là những chia sẻ của ông cuộc đời đã được định sẵn trước khi đến thế gian. Vembrak cho hay, các nghệ sĩ, các nhà khoa học thiên tài chính là những nhà tâm linh. Một số linh hồn có thể ghi dấu vào cá thể trên cõi trần bằng tư tưởng cảm hứng, từ đó họ có thể viết những bản nhạc, vẽ những bức tranh cụ thể. Ông cho rằng trước khi nhập vào thân thể để làm người, linh hồn sẽ thực hiện một số sự việc chuẩn bị trong linh giới. Ví dụ, nếu một linh hồn dự định trở thành bác sĩ chuyên nghiệp và một năm nhất định ở nhân gian. Trước tiên, nó phải học kiến thức và kỹ năng liên quan từ người thầy linh hồn của mình, sắp xếp toàn bộ sự phát triển của sinh mệnh, những sự việc sẽ gặp phải và cách ứng phó. Sau khi linh hồn hiểu được những điều này, nó sẽ hoàn toàn bước vào một đặc điểm nhân cách mới và biết được mình sẽ có những công hiến gì, tham gia vào những việc gì trong tương lai và có ảnh hưởng thế nào đối với cuộc sống con người. Điều này giống như một bản thiết kế theo nghĩa rộng, linh hồn phải học cách yêu bản thân để yêu người khác và tôn trọng quy luật tự nhiên của nhân quả báo ứng. Bởi vì cuộc đời mới của một linh hồn đã được định sẵn, cho nên việc tự sát là vi phạm sứ mệnh vốn định sẵn của linh hồn. Trong cuốn sách Đối thoại với thiên đường, ông Vempernak đã viết Việc chịu đựng những đau khổ về tinh thần hoặc thể chất trong thế gian con người là điều bình thường và tự tử hoàn toàn không thể giải quyết được những vấn đề này Đối với mỗi sinh mệnh, kiếp này chỉ là sự sắp xếp lại những suy nghĩ và những hành vi theo hướng tích cực hay tiêu cực, lựa chọn những kinh nghiệm và viết lại một lần nữa. Ông cho biết, trong nhiều năm kinh nghiệm của mình, ông chưa từng nghe một linh hồn nào nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi quyết định tự sát. Tất cả những người tự tử đều hối tiếc bởi vì họ đã vi phạm sứ mệnh của chính linh hồn mình. Nhân quả là quy luật không có gì ngẫu nhiên xảy ra. Một tai nạn ngoài ý muốn hay thiên tai nhân họa xảy đến đều không đơn giản như vẻ bề ngoài, không có việc gì xảy ra tình cờ. Van Konak cho biết, mỗi sự việc không chỉ liên quan tới luật nhân quả, mà còn vì linh hồn muốn tiếp nhận vào thế gian thì đã ký giao ước với linh giới, bao gồm cả cách thức tử vong. Một ngày nào đó chúng ta sẽ quay về quê hương của linh hồn mình, mỗi người sẽ dùng một cách thức nào đó để rời khỏi thế gian này và sau đó đến thế giới linh hồn. Có một số người chọn phương pháp tử vong bi kịch ngoài ý muốn. Thực ra, nhân gian là nơi giúp linh hồn trưởng thành. Đây là điều không nơi nào có thể làm được. Khi còn sống, nỗi lo lắng lớn nhất của nhiều người là sinh tồn. Họ liên tục vướng mắc bởi các vấn đề như tiền tài, công việc, sức khỏe. Nhiều khi những khó khăn này còn khiến họ có cảm giác muốn tự hủy hoại bản thân. Nhưng thực ra, không có cái gọi là tai nạn ngoài ý muốn. Ông Vembrag cho biết, những điều này đều là do nguyên nhân và hậu quả từ kiếp trước quy định. Đây cũng chính là điều Phật gia gọi là nhân quả báo ứng. Khi một người tham gia đám tiệc, anh ta quyết định muốn uống rượu. Khi đã say mềm, vẫn quyết định lái xe về nhà. Cũng vào thời gian đó, có một cặp vợ chồng lái xe về nhà sau khi xem phim. con bà men khiến người say rượu mờ mắt nên không nhìn rõ phía trước đang có xe chạy tới. Tới khi anh ta nhìn thấy thì đã quá muộn. Anh ta xông thẳng vào xe của hai vợ chồng nọ khiến họ tử vong tại chỗ. Trong câu chuyện này, Vembrack cho biết giữa đôi vợ chồng bị chết và người say rượu kia là có quan hệ nhân quả từ tiền kiếp. Vembrack cho rằng, dù ở kiếp này hay kiếp khác, tất cả những điều chúng ta làm đều sẽ có báo ứng. Quan hệ nhân quả này là quy luật bất biến không thể thay đổi trong vũ trụ. Ký kết phương thức và khế ước tử vong Trong đời, ai cũng có lúc rơi vào những hoàn cảnh bi kịch, thậm chí có ý muốn tự tử. May mắn thay, những suy nghĩ như vậy có thể đến rồi đi khi tình hình thay đổi. Những người có xu hướng tự tử thường thuộc các trường hợp sau. 1. Người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ cảm thấy bị mất khả năng kiểm soát. 2. Người vô cùng tự ti, cảm thấy bản thân thật vô dụng và cho rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có sự tồn tại của mình. 3. Người bệnh rất nặng và không muốn tiếp tục chịu đựng sự dày vò trong đau đớn. 4. Những người bị bệnh tâm thần hoặc những người có chức năng sinh lý không cân bằng. Tuy nhiên, nhìn nhận từ khía cạnh tích cực, linh hồn cần trải qua những kinh nghiệm phụ diện, nhờ đó chúng ta càng biết ơn những trải nghiệm tích cực đến với mình. Vembrak cho biết, mọi điều chúng ta gặp phải trong sinh mệnh đều nằm trong sự an bài của thế giới tâm linh. Cái gọi là sinh mệnh chỉ là một loại kinh nghiệm để chúng ta không ngừng học hỏi. Vì để sinh mệnh có thể viên dung, linh hồn chúng ta cần học hỏi và trải nghiệm tất cả với tiền đề lớn này, một số linh hồn trong thế giới tâm linh sẽ đồng ý rằng trong kiếp này họ sẽ phải trải qua những hình thức như thiên tài, tai họa, bệnh tật để rời khỏi thế gian. Khi nhìn nhận từ một góc độ khác thì những linh hồn này đã hoàn trả theo quy luật nhân quả báo ứng mà họ nợ từ kiếp trước. Sinh mệnh của mỗi người thuộc về một thế giới không thể đo lường. Theo quan điểm của thế giới linh hồn, mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh Mặc dù số mệnh của chúng ta có thể chỉ ngắn ngủi trong một tháng, 35 năm hoặc 80 năm, khi linh hồn đi vào thế giới này, cỗ máy thời gian sẽ điều chỉnh nó theo tần số của thế giới vật chất. Và khi sự sống đột ngột bị cắt đứt, cơ thể có thể không còn tồn tại. Nhưng đừng quên rằng sứ mệnh bí ẩn vẫn tồn tại và vòng tuần hoàn nhân quả vẫn tiếp tục không ngừng. Chỉ khi linh hồn hoàn thành sứ mệnh thế gian, giao ước của nó với tự nhiên mới coi như chấm dứt. Vemperak cho biết thông thường khách hàng sẽ hỏi ông rằng khi tai nạn xảy ra, người ta có cảm thấy đau đớn không? Trong tình huống thông thường, linh hồn sẽ cảm thấy một vùng tăm tối, hơn nữa sẽ không còn ký ức. Linh hồn có thể nhìn thấy chiếc xe bị hủy hoại, sau đó tự hỏi không biết con côn trùng đáng thương nào bị chết một cách thê thảm như vậy. Mãi cho tới khi nhìn thấy thân thể của mình thì mới hiểu bản thân vừa trải qua những gì. Khi phát hiện mình đã chết, thông thường linh hồn sẽ thấy chán nản, nhất là khi cảm thấy bản thân đang tràn đầy sức sống. Sau khi rời khỏi thân xác, họ có thể thấy một người thân hoặc một ai đó đến đón. Lúc này, linh hồn sẽ lập tức hiểu rằng họ phải bắt đầu cuộc hành trình mới của mình ở trong thế giới khác. Có những bậc cha mẹ đau đớn khi mất con đã nhờ kết nối với linh hồn con mình. Họ đều nói rằng không có nỗi đau nào trên thế gian này như thế. Họ thường tự trách mình cho rằng nếu mình đề phòng hay cẩn thận hơn, có lẽ con sẽ không chết. Sau khi được kết nối, có linh hồn đứa trẻ đã nói rằng ở chỗ nó rất tốt và khuyên cha mẹ đừng tự trách mình về cái chết của con. Chúng sẽ dùng những thông tin ẩn chứa sự vui vẻ, yêu thương để mẹ được an ủi. Sau cuộc gặp, James Femfrak phát hiện nhiều người mẹ đã hoàn toàn thay đổi, không còn khóc lọc nữa. Những gì linh hồn nhìn thấy sau khi tự tử Khi một người tự tử, điều đầu tiên anh ta biết là mình chưa chết thật sự và sẽ cảm thấy vô cùng nặng nề vì giao ước của anh ta với tự nhiên vẫn chưa hủy bỏ được. Linh hồn này hoàn toàn không được tự do. Dù thể xác đã chết nhưng linh hồn vẫn còn sống. Linh hồn này bị kẹt giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh, nhưng không thể giao tiếp với người thân hay bất cứ ai. Linh hồn này cảm thấy tội lỗi, chán nản và thống hận hành vi tự sát của mình khi nhận ra rằng nếu còn sống, sinh mệnh của mình sẽ có ý nghĩa hơn và tâm linh của anh ta cũng sẽ tăng lên. Từ góc độ của thế giới linh hồn, Người này có thể cảm nhận được sự tức giận và buồn bã của những người thân mà mình đã bỏ rơi ở nhân gian. Tệ hơn nữa, linh hồn cũng phát hiện ra rằng mình bị bỏ rơi ở một nơi không ai quản và tất cả những gì họ nhớ là hành vi khủng khiếp mà mình đã làm. Ông Van Praag cho biết, họ xem đi xem lại cái chết của mình cứ như thể một bộ phim kinh dị được dàn dựng và chiếu lại nhiều lần. Họ bị bắt phải ở lại đó, không thể thoát khỏi dạp chiếu phim đó. Nói cách khác, Trải nghiệm tự sát sẽ tự động trình chiếu lại cho họ nhiều lần, trở thành một vòng tròn bất tận, một vòng tuần hoàn âm u đáng sợ. Tự tử vi phạm quy luật nhân quả báo ứng Một số bệnh nhân vì muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho người nhà và thoát khỏi giày vò của bệnh tật mà tự tử. Nhưng ông Vembrag cho rằng những người này không hiểu được sứ mệnh mà họ được trao ở linh giới, có lẽ khi bước vào thế giới vật chất, họ và các thành viên trong gia đình đã có hẹn ước cần hoàn thành mối quan hệ nhân quả của nhau trong tình huống như vậy và cách chăm sóc bệnh nhân là bài tập mà người nhà họ cần phải học. Nhân quả báo ứng là quy luật tuần hoàn tự nhiên, có lẽ rằng linh hồn đã chọn việc chịu đựng đau khổ để tiêu trừ nghiệp trong quá khứ. Nếu chúng ta rút ngắn tuổi thọ của một người trên thế gian, chúng ta có thể làm chấm dứt trải nghiệm học hỏi quý giá, cơ hội tiêu trừ nợ nghiệp, hoặc ngăn cản linh hồn của họ tiến vào bình nguyên mới của cõi tâm linh. Thân thể thực chất chỉ là lớp vỏ bên ngoài của chúng ta. Khi linh hồn rời khỏi thể xác, thể xác không còn liên quan gì. Nó chỉ giống như bộ quần áo cũ mà thôi. Mỗi người tự sát sẽ phải đối mặt với các vấn đề khác nhau. Hãy giúp họ truyền đi thông điệp yêu thương, hòa bình và tha thứ tới họ. Sau khi nhận được những thông điệp đẹp đẽ này, những tâm hồn tự hủy hoại bản thân sẽ được an ủi và sẽ nhận thức tốt hơn về hoàn cảnh của chính mình. Nhân gian là nơi linh hồn học hỏi và trưởng thành, việc chịu đựng những đau khổ về tinh thần hay thể xác đều là điều bình thường. Khi con người biết rằng tự tử không thể giải quyết được những vấn đề này thì số vụ tự tử trên thế giới sẽ giảm đi. Vemberg cho rằng chúng ta cần giáo dục bản thân, đặc biệt là giới trẻ để họ biết rằng tự tử là hành vi sai trái và sống trọn vẹn là điều quan trọng duy nhất trong cuộc đời này. Thế giới linh hồn luôn tồn tại, cần hiểu rằng